Yeah.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 mọi di chuyển và chăm sóc thì ờ, nhờ vào sự giúp đỡ của người cha thì thôi hôm nay Phước sẽ mời cô chú anh chị mình vào ờ, mình vào nhà luôn nhá ở đây là đường vô thì cô chú anh chị nhìn đó thấy không rất là xa xung quanh cây cối thôi cái đoạn đường này là nó chỉ có được vừa đủ một cái miếng đan để chạy chiếc xe thôi đó ạ đây giờ mình sẽ đi vào nhá nhà thì nằm tốt ở mé ờ, bên đây rồi bây giờ phước sẽ mời cô chú anh chị mình à, vào nhà luôn nhé Rồi xung quanh là cây cối sồi không à đây gia đình ở trong à, bên đây đây ạ à, phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là này con xưng với ảnh là anh hay là chú đây à, anh bao nhiêu tuổi thì năm nay nó bốn mươi à, bốn mươi bốn rồi 44 ha vậy là anh rồi ha, giai anh rồi. sinh năm 79 tuổi mùi á. Dạ ủa rồi nằm gì rồi mình không có gào lại hả không gào chứ không gào nó à, lăn gào nó lăn gớt xuống ra rồi gãy xương đòn rồi té gãy xương đòn luôn Mình ừ, mang cơ mắt đút ỉa đá giặt vũ gì chứ không nó đâu có ỉa. đỡ đỡ ngồi vậy đỡ anh ngồi vậy giùm con cái được đỡ được không uh, được, được. ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi tôi năm nay tôi à, <coughs> tám mười bốn rồi tám mười bốn luôn rồi hả sinh năm ba mươi chín á dạ anh à, anh này là tên gì không này tên ờ, Nguyễn Hoàng Phương nhưng mà thường thường tôi kêu đặt tên tí còn à ảnh là bị bệnh từ nhỏ lớn vậy luôn hả không rồi trong bụng mẹ ra nó tới giờ giờ vậy đó trời ơi rồi ông hàng ngày ông làm cái gì tôi có mượn gì đâu giờ vườn tự thì tôi cũng bán đâu mấy nhỏ cũng làm bẫy bả vậy săn khóc dạ. cái cây rồi bẫy bả chút đỉnh vậy đó à ảnh gì là bên à, địa phương mình là người ta kêu là cái người à, người khuyết tật đúng không ta à, nó cho người bệnh tật chứ nó bệnh không có để là chất độc màu da cam à là người bệnh tật thôi chứ không phải chất độc da cam dạ. thì à, nó nấu ngay thì nhà nước cấp cho nó tháng cũng được một triệu à, một triệu rồi lúc nào anh cũng phải bùng bùng bùng bùng như ngồi lông kìm vậy hả còn không là thả mình lên ừ, nếu cho anh ăn phải vậy đó ta nếu cho anh ăn thì cái tay này cái giò này tôi phải kèm vậy cái này như vậy à cái giò này phải ấy vậy chứ chúng tôi nó lắc đúc cũng được nó vậy đó mới đúc à. cơm cho nó anh tí dạ đi không biết để lại rồi thường thường cái nó biết mừng lắm dạ đất này là của mình luôn hả không đất này nó của cha mẹ để lại cho ở à. rồi bây giờ ông thì ờ, ở chung đây để chăm sóc chăm dạ. sóc cho anh phương đây dạ ờ, trời cười nữa trời ơi chụp hình gửi này về ngoài mỹ đó <laughs> mấy cậu này đem về ngoài mỹ nuôi đó chịu không chịu không chịu không anh phương chịu kìa chịu không không chịu à không chịu ừ ở đây là thường nằm hay cũng hay bị té xuống hoài ha không té bị mấy nhỏ nó đi ờ, bạn bè gì cháu bệnh đi qua chơi thấy vậy rồi đó cái bưng ngựa nó giết thành một cái yeah. Dạ. rồi nó, nó mới cho trăm ngàn mới mua nó mận cái này nè rồi mua cái này sắt gà đó bấm nó giết nó một cái đó trơn rồi nó nó đủ thứ khó bận quần áo nó cũng khó đút cơm cũng khó dĩa đáy cởi quần nó cũng có cái gì cũng khó trơn chứ phải nó nằm ngay thẳng cho mình uh, cổi nó đỡ tội quá trời ha bữa nay á, con ghé lại yeah. Dạ. con cũng ờ, không có gì nhiều ờ, gửi cho ông ờ, chút ít tiền để ông bồi dưỡng nha yeah, dạ, yeah. Dạ. bồi dưỡng với ảnh này chắc uống sữa đâu cũng được phải không ông nó cũng mua sữa rồi cũng cô bác cho đó rồi cho nó cũng mua sữa cho nó uống dạ yeah. đây con gửi cho con chích quỷ nha quỷ dạ. uh, trả máy ấm của con con gửi cho ông một triệu nha dạ, dạ. dạ. tôi cũng cảm ơn lòng từ thiện của ờ, mấy chú rồi với ờ, nhà cô bác từ thiện cho, cháu tôi như vậy tôi cũng rất là cảm ơn những cầu chúc cho các cô và các chú gặp điều, được nhiều sức khỏe để đi từ thiện cho số người bị tàn tật nè này cảm ơn đi ảnh nói được không đâu có nói được không nói được cảm ơn anh phương Dạ đi Dạ đi Nói không được dạ Dạ đi Tội quá trời Vậy à, thôi à, chắc có lẽ Phước à, cũng à, nè, cầm máy mà nay anh chào cô chú cái Phước à, xin à, kết thúc clip tại đây nha Chúc dạ, sức khỏe không nha Dạ, dạ. cảm ơn Tại à. chừng còn chút xíu vậy luôn Cứ gửi hình này Dạ Và hẹn gặp lại cô chú anh chị à, vào à, một à, clip sau Dạ, dạ có duyên thì con qua ghé qua đây con uh, gửi chút ít cho à. anh đây à. bye bye dạ, chú ạ, à. hẹn gặp lại bye bye nha anh Phương dạ, vừa vừa ờ. vừa dạ chứ ứa gì được ông tặng cho mấy trái xài đem về luôn nha cô chú anh chị cây nhà lá vườn có gì cho đó ồ nhiệt tình quá trời luôn chú mà gặp được chú chữa kìa có chú chữa